Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV. Nhận định nhanh kết quả trước trận đấu vào lúc 19 h 30 ngày 8 tháng 1 năm 2023 sẽ diễn ra cặp đấu bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam và đội tuyển Indo trong khuôn khổ AFF Cup 2022. Trong lượt đi, đội tuyển Việt Nam làm khách trên sân nhà của đội tuyển Indonesia nhưng không chứng tỏ được vị thế của một ứng cử viên cho chức vô địch. Tuyển Việt Nam chỉ có 4 pha dứt điểm về phía khung thành của đội chủ nhà là tất cả những gì đội tuyển Việt Nam làm được trước Indonesia tại bán kết lượt đi. Nhưng đáng chú ý hơn, không một lần nào đội tuyển Việt Nam có thể tạo ra cơ hội dứt điểm từ vùng cấm địa của đối phương. Dù không có sự thay đổi đáng chú ý nào về mặt nhân sự, nhưng ông Bắc vẫn sử dụng chiến thuật 3-4-3 khi có bóng và 5-4-1 khi phòng ngự. Trong bốn trận ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đều chơi với sơ đồ 352. 2 với hai tiền đạo trên hàng công. Với chiến thuật này đã khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn với cách tấn công sở trường của mình. Tại trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam có tình huống kiểm soát bóng nhịp nhàng ở một biên rồi chuyển sang biên đối diện nhưng họ đã bị Indonesia phong tỏa hoàn toàn tuyển Indo không để Việt Nam dễ dàng kiểm soát bóng một biên với việc họ chủ động gây áp lực mạnh không cho các cầu thủ chuyển hướng tấn công của đội tuyển Việt Nam có thời gian di chuyển hướng nếu không thành công hàng ngang phòng ngự 5 người của Indonesia đủ khả năng để Văn Thanh và Văn Hậu không thể nhận được bóng từ tư thế thuận lợi trong trận lượt về tại sân Mỹ Đình cũng là bài toán không dễ cho huấn luyện viên Park Hang Seo Indo đã cho thấy hình ảnh cực kỳ khó chịu trong lối chơi ở trận lượt đi và chắc chắn sẽ sử dụng tiếp tục chiến thuật đó trong trận lượt về tại sân Mỹ Đình với lợi thế sân nhà và bùa bảy thắng đội tuyển Indonesia, ông Bắc cần tìm ra những phương án để hướng tới khung thành của đội tuyển Indonesia. Bên cạnh đó, hàng hậu vệ cần phải chơi hết sức tập trung và chính xác trong những đợt lên bóng tốc độ của đội tuyển Indonesia. Bên kia sân, Indonesia cho thấy sự lì lợm tốc độ và sức mạnh cũng đầy tính tổ chức khác hẳn tại vòng bảng. Đội bóng của ông Sin đã thay đổi chiến thuật, họ chơi một cách mạnh mẽ nhưng không hề thay đổi cường độ chơi bóng thời điểm phòng ngự. Indonesia gây áp lực mạnh khi đội tuyển Việt Nam có bóng từ 1 phần ba giữa sân. Với sơ đồ phòng ngự của đội tuyển Indonesia tạo ra luôn giữ được cự ly trong phạm vi khu vực trung lộ và buộc đối phương phải hướng bóng ra biên trước khi gây áp lực trong phạm vi này trong trận lượt đi dù đá trên sân nhà nhưng đội tuyển Indonesia cầm bóng ít và vào tốc độ hơn ở các tình huống triển khai. Tuy nhiên những pha dứt điểm tiếp tục vẫn còn hạn chế lớn của đội tuyển Indonesia. Chỉ trong hiệp 1 họ dứt điểm 7 lần đã khiến thủ thành Đặng Văn Lâm phải vất vả cứu thua. Bước vào hiệp 2 họ cũng chỉ có một tình huống dứt điểm không trúng mục tiêu. Với những gì Indo đã thể hiện trong trận đấu lượt đi, họ có một tinh thần khát khao chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Nhưng điều đó không hẳn họ sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Mỹ Đình. Tuy rằng đội tuyển Việt Nam trong trận lượt đi gặp phải một số vấn đề ở 3 tiếng, nhưng khi họ được chơi trên sân nhà thì mọi chuyện hoàn toàn sẽ khác. Kết quả sẽ là hay không cho đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy luôn đồng hành và ủng hộ kênh Phúc Nguyễn TV bằng cách đăng ký kênh và like, chia sẻ để kênh Phúc Nguyễn TV ngày một hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.